Chào mừng bạn đã đến với kênh youtube của Lê Thanh Hải Và tôi xin giới thiệu tôi tên là Lê Thanh Hải Về chuyên gia marketing kinh doanh online Và tôi đang à, tư vấn và triển khai marketing cho trực tiếp là 30 hệ thống lớn mạnh tại Việt Nam Và tôi à, làm cái kênh video này để tôi muốn chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết, những cái tuyệt chiêu bán lẻ, những cái bí quyết tuyển sỉ những cái làm sao để giúp các bạn có viết content hiệu quả bí quyết chốt sale làm sao để giúp khách hàng mua hàng của bạn ngay lập tức và có rất là nhiều người họ liên hệ với tôi họ muốn được tôi tư vấn họ muốn được tôi ờ, hỗ trợ họ về marketing và à, tôi nhưng mà tôi chỉ tập trung là tệp là các bot thôi và tôi quyết định là tôi à, à, làm cái vi, những cái video chia sẻ những cái kiến thức giá trị của bản thân của mình hoàn toàn miễn phí để đăng lên kênh youtube để những bạn đó những bạn mới bắt đầu kinh doanh online thì các bạn cũng có thể được xem những cái video này và nếu như bạn là những người mới kinh doanh online, bạn chưa biết bắt đầu từ đâu và bạn cũng không có tiền để đi học những cái lớp học của các người thầy thì bạn có thể đăng ký kênh youtube của tôi để để trực tiếp là xem các video mà tôi đã chia sẻ Ngoài ra nếu như bạn là những thủ lĩnh, bạn là các boss hệ thống kinh doanh online mà bạn muốn ờ, quan tâm tới cái những cái việc làm sao để có thể gia tăng đại lý những cái cách làm sao để có thể bán được lẻ tuyển được xỉ quy trình làm sao để có thể bán lẻ bán xỉ thì kênh video của tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn tất cả cái điều tuyệt vời đó và với cái triết lý đó là cho đi là còn mãi thì tôi sẽ thường xuyên đăng tải các video cập nhật thêm những cái chiến lược hay nhất mỗi ngày để đăng lên kênh youtube của tôi và nếu như bạn hãy đăng ký kênh youtube của tôi bạn hãy bấm vào cái nút uh, chuông và và bấm nút đăng ký thì là bất kỳ lúc nào mà tôi có video mới nhất thì bạn cũng là người xem đầu tiên và tôi sẽ thường cập nhật cái xu hướng marketing, cập nhật cái chiến lược marketing mới nhất dành cho bạn. Và hãy bấm nút đăng ký và bấm nút quả chuông để được xem video của tôi mới nhất. Và cảm ơn bạn đã đăng ký kênh youtube của Lê Thanh Hải. Xin chào và hẹn gặp lại.